chào mừng các bạn đến với kênh Hành TV thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái bàn à, nâng hạ của mình ha cái bàn này mình mới mua được khoảng à, tầm à, 2 tuần à, mình xài cũng thấy khá là ok nên chia sẻ review các bạn ha nếu các bạn nào mà work from home như mình á mà muốn có một cái bàn có thể theo mình thấy là khá tốt cho sức khỏe thì các bạn có thể đầu tư mua cái bàn này thì tại sao nó tốt sức khỏe mình có thể à, chia sẻ các bạn thử nhé đây ví dụ như bình thường các bạn ngồi làm việc ha thì làm việc tầm khoảng ờ, ờ, một tiếng hai tiếng gì đó thì cái cái lưng nó sẽ khá là đau à, và đôi lúc là uh, mình ngồi lâu á ví dụ như là mình họp online cái khi họp từ từ sáng đến trưa luôn à, nhiều lúc uh, mình regen á thì nó sẽ không có thời gian để cho mình nghỉ ngơi à, thì cái cái việc mà mình cần chuyển đổi cái cái thế ngồi của mình á thì nó rất là quan trọng thế ngồi thế đứng tư, tư thế ngồi ví dụ như mình có thể điều khiển cái bàn lên hoặc xuống thì lúc đó cái có thời gian cho cái lưng của bạn được nghỉ với lại khi mà các bạn đổi cái tư thế à, làm việc á thì nó sẽ uh, nó sẽ dễ giúp bạn tập trung hơn thì ở đây mình có thể nâng hạ nè ví dụ như mình nâng nó lên nha. đây bấm để mình đã xét trước uh, tọa độ rồi đó nó nháy này là nó sẽ tự động nó nâng đến cái chiều cao mà mình mong muốn đây bạn thấy đang lên nè đó thì có thể lên cao tới cái mức mà mình có thể đứng lên và làm việc được à, đó. thì cái này nó có thể cao tới một mét à, cao trên một mét mình chưa thử độ cao nhất là do mình chỉ có cao à, một mét sáu mươi lăm thôi nên mình cái cái tầm đứng của mình chỉ khoảng 0.95 thôi đó. thì các bạn không cần phải nhớ cái này nhé các bạn cần xét một lần thôi nó có cái chức năng memory này nhớ lại nè đó chức năng này thì nó sẽ nhớ cho các bạn là vị trí đứng của bạn là thế nào vị trí ngồi của bạn thế nào đó. nó tự động nó sẽ điều chỉnh lại thì khi mà nó điều chỉnh lên xuống thì mình thấy là đối với cái bàn này thì nó nâng hạ khá là êm ha các bạn nghe lại thử tiếng motor nha đó à, cái này là mình phải giữ lâu 3 giây thì nó mới đầu nó nháy nó bắt đầu nó xuống lại đó thì nó sẽ xuống lại cái vị trí của mình mình đưa lại gần các bạn nghe thử tiếng motor nha đó nó chỉ vậy thôi khá là êm nó không có làm rầm rầm rầm thấy khá là khá là rút ha còn về thiết kế cái bàn này mình thấy cũng khá là ổn à, cái bàn này là phía chết phía trên này là một tấm gỗ gỗ ép thôi nhưng mà nó phủ lên một cái lớp uh, lớp nó kêu lớp carbon mình không biết có đúng carbon không cái này nó giống như một kiểu uh, giấy uh, giấy dán thôi giấy dán lên rồi nó khá là nó khá là dễ vệ sinh nè cái màu đen đó là rất là dễ vệ sinh đồng thời nó cho mình thêm một cái tấm ờ, để kê chuột kê bàn phím cảm ờ, thấy khá là gọn bàn này là bàn của Ira nhé các bạn lên mạng search bàn nâng hạ Ira sẽ ra giá của nó so với những cái bàn nâng hạ trên thị trường thì đang là một trong những cái rẻ nhất chỉ khoảng 3 triệu 2 thôi 3 triệu 2 3 triệu 4 con này mình có máy giảm giá nên mình mua khoảng 3 triệu 2 đây bên này bên thân thì Ira này đó. thì nó là một trong những thương hiệu bàn cho gaming cũng khá là tốt chân bàn cũng khá là chắc chắn nè à. trên trên bằng thép khá là chắc đó. đây bàn nhưng mà nó nó sẽ có một số nhược điểm tí nữa mình sẽ share các bạn nhược điểm ha còn hiện tại là như thế này rồi à, ngoài ra nó còn cho mình một số cái để mình giấu dây nè các bạn coi đây nó có số cái để giấu dây như là Ờ, bạn thấy là nếu mình nhìn tổng thể thì cái bàn của mình chỉ từ phía sau lại thì thấy có có dây thiệt nhưng mà nếu mà nhìn từ phía trước thì ít ít thấy dây lắm ừ. đó. ngồi mình làm việc mình sẽ thấy bàn nó khá là gọn gàng à, à, ở dưới này á, thì nó giấu dây bằng cách này nè nó cho mình mấy cái lỗ này nè mấy cái lỗ rồi mấy cái chỗ để mình móc dây này đó thì mình có thể đi dây sang đây và điện mình gắn là cái cột này thì nó khá là khá là gọn rồi giờ đến cái chỗ là những cái phụ kiện đi kèm này nó cho mình một cái móc để mình có thể móc được cái tai nghe này ngoài ra là nó còn có rất nhiều cái lỗ để cho các bạn có thể đấu đính thêm những cái phụ kiện kèm theo ví dụ như đồ treo dây đồ gì đó bạn có thể mua thêm ở trên mạng và đánh thêm vô nó đã đục sẵn lỗ hết rồi đó thì khi mình về mình chỉ cần bắt ốc thôi bắt ốc vô thôi thì ở đây mình có hai cái tai nghe thì bình thường là mình sẽ họp mình sẽ dùng tai nghe thì uh, họp xong thì thường người ta sẽ dục lên bàn á thì đây nó có cái đồ treo tai nghe đây khá là tiện mình có thể giấu được tai nghe và nó có một cái khay để nước khá là bự ờ, đây là cái bình nước một lít rưỡi của mình để mình không phải đi xuống lấy nước thường xuyên thì mình sẽ sử dụng cái bình này đó thì ờ, đó thì đây cái cái cái này nó có thể để được rất là nhiều loại chai chai này khá là chai bự nhưng vẫn có thể để được thì mình thấy cái này hay là vì à, bình thường á mình để nước ở trên mặt bàn á nhiều lúc ừ, vô tình cua tay nó đổ vào máy thì cũng nguy hiểm đó là những cái điểm khá là hay của cái bàn này à. còn à, khi mà các bạn đứng hay ngồi á thì nó thường thì đứng sẽ giúp bạn tập trung hơn ha tập trung hơn à, nó làm việc mình thấy ờ, mua cái bàn này thấy làm việc cũng hiệu quả hơn ngoài ra nó còn có một chức năng gợi nhớ cho bạn nữa thì trong này nó sẽ có một chức năng hãy nhớ là mình lấy cái, cái hướng dẫn của nó ha đây nó có một cái sách hướng dẫn về cách ráp này, ráp khá là dễ ráp khoảng nửa 45 phút đến tiếng là ráp xong rồi à, ở đây nó có một cái chức năng mà mình ít xài đó mình dùng điện thoại để mình nhắc thế tiện hơn ở đây nó có à, đây là lưu vị trí nè à, rồi nhắc nhở khi ít vận động nè nhắc nhở ít vận động này tức là nó mình có thể nhắc đặt lịch nhắc là 30 phút nó sẽ nhắc mình tăng giảm vị trí ha tọa độ để mình ngồi cho nó, thay đổi vị trí cho cái cái cơ xương khớp mình nó hoạt động thì nó có thể nhắc được 30 phút này 45 phút hoặc là 60 phút thì ờ, bình thường là cứ khoảng tiếng mình ngồi thì 45 phút mình đứng thì đứng quen thì ấy được à, bài này thì cũng có bảo hành như bảo hành một năm mình thấy là khá là chắc chắn này rồi cái đó là những cái ưu điểm à. còn cái nhược điểm nhược điểm đó là khi nó thấp á, thì nó khá là chắc à. nhưng mà nếu các bạn nâng nó lên á giờ mình nâng lại một lần nữa nhé nâng lên thử à. nâng lên thử đây Đấy. giữ 3 giây đó khi nó nháy nháy là bắt đầu nó tự động nó nâng lên theo cái độ cao mình mong muốn rồi thì khi mình nâng lên á các bạn sẽ để ý là lúc mình mình nâng nó lên á thì nó sẽ rung à, nâng nó lên tức là khi mà các bạn đánh máy thì không sao các bạn đánh máy thì thì rất là bình thường ha bàn phím không có gì hết nhưng mà nếu các bạn lấy tay bạn lay á lay này thì nó không chắc là như những cái bàn thường mình lay bạn nhìn cái đó bạn nhìn cái màn hình đang rung này đó, nếu nếu các bạn lay cái màn hình nó sẽ rung rung rất mạnh để cái chiếc đeo này ừ. đó không chiếc đeo nó rung này đó là do cái bàn á mà nó càng lên cao á thì cái cái độ chắc chắn của nó sẽ càng giảm à nên là khi các bạn đứng á, thì các bạn chỉ có đánh máy ấy thôi bạn đừng có thử cái độ chắc chắn của nó bằng cách đẩy nó đẩy nó thì có khả năng nó sẽ ảnh hưởng độ bền của cái bàn đó. Ừ. đó thì đó là tất cả những chia sẻ của mình về cái bàn IRA này nhé các bạn lên mạng search bàn nâng hạ IRA thì sẽ sẽ có được ha có được cái thông tin về cái bàn này ừ. À, nếu các bạn làm việc online ở nhà giờ đa số mọi người làm work from home ấy, thì các bạn có thể đầu tư cái bàn này thì mấy cái ghế này giá nó không cao cái bàn này giá khoảng 3 triệu 2 3 triệu tư thì các bạn nghĩ đầu tư hay hơn là mua cái ghế cái ghế thì ghế nào ngồi cũng được nhưng mà cái cái bàn đó thì cái bàn nó nâng hạ được thì rất là hay rồi clip ở đây thôi cảm ơn các bạn nếu các bạn thích video này thì nhớ like subscribe kênh của mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều